bỏ quên môi sang thức dậy bởi có anh đang gọi thì thầm bên tai những chuyến xe đi về giờ đây đã bớt não nề còn đâu những giấc mê man trong quanh hữu có biết bao nhiêu người mà em đang cố kiếm tìm giữa biết bao thăng trầm mơ lại con anh nắm tay ta cùng nhau đi qua những trông gai để còn lại là bầu trời yêu thương và anh muốn hét thật lớn rằng anh thấy đang hạnh phúc chỉ lúc anh niềm vui mới là thật ngọn sóng dâng trao cuộn vào bờ cát tựa trái tim anh chẳng hề nghi ngơi cứ liên hồi rộn ràng khi em nói yêu anh ngàn chung mây đến kêu đến nào đâu có che được hết anh đang nơi con tim anh là giây phút em cười ngọn gió vui đua cùng hàng thông xanh hòa lên khúc hát cất giữa biến trời nói thay lời anh thật lòng thương em trọn đời này bên em bóng tôi sau lưng rồi ngoài khơi xa trôi anh dương nhắm mắt ta nguyện cầu chuyện tình thiên thu dấu chân ta còn in trên cát trắng tinh khôi để nhìn lại cả chặng đường đông ca và anh muốn vui mới là thật ngọn sóng dâng trao cuộn vào bờ cát tựa trái tim anh chẳng hề nghi ngơi cứ liên hồi rộn ràng khi em nói yêu khi em nói yêu ngàn trùng mây đen kéo đến nào đâu có che được anh nâng nơi con tim anh là giây phút em vui đùa cùng hàng thông xanh hòa lên khúc hát cất giữa biển trời nói thay lời anh thật lòng thương em trọn đời này bên em và anh muốn hết thật lớn rằng anh thấy đang hạnh phúc chỉ lúc anh ở bên em niềm vui mới ngọn sóng dâng trao cuộn vào bờ cát tựa trái tim anh chẳng hề nghi ngơi cứ liên hồi rộn ràng khi em nói yêu khi em nói yêu ngàn trùng mây đến cả đến làm sao có che được anh nắng nơi con tim anh là giây phút em Music